Colombia là một nơi đầy chiến sự những người lính sẵn sàng chiến đấu và hy sinh. Số lượng vũ khí được tiêu thụ tại Colombia được xem như là con số báo động. Và cả những người tham gia vào cuộc chiến này, tuy nhiên sự chiến này tại đây được xem là chấm dứt khi mà Tổng thống Kennedy ký xác lệnh trong những chiến tranh. tuy nhiên những con số thống kê về số lượng binh lính đã thiệt mạng tại đây được xem là báo động. Tuy nhiên, theo thông tin của những binh lính Mỹ tại Colombia, những sắc lệnh này chưa có hiệu lực lúc này. And the American government has posted over $70 million of reward money for any information leading to the capture of FARC leadership. The Colombian people frequently take to the streets to protest the FARC's brutal methods and to call for the end to the violence and for the release of hundreds of hostages. Although with its massive cocaine revenue, the FARC has been able to equip its army with the most modern weapons of any terrorist organization in the world. Lago. Principal acquired. Flashpoint Bravo, what is your count? Chúng tôi đã thấy được đối tượng. We are minus two, three minutes of full count. Hắn đang qua đường Tôi vẫn đang theo Bên kia đi, không sao đi Đừng hành động lúc này Tôi sẽ theo hắn Coi chừng, Charlie Hắn đi vào nhà người phụ nữ rồi Đừng hành động Này, chuyện có gì xảy ra vậy? Có chuyện gì thế hả? Chỉ là tai nạn thôi mà Thôi cho qua đi, nâng cốc nào ừ. Còn một điều nữa chúng ta cần phải nâng tốc chúc mừng cho lần này chúng ta hoạt động trong quân đội. Bogota, <laughs> Colombia. Sí. Parece pajarito. Hay ¿eh? Mamá. Mamá, aquí. A ver, a ver. ¿A cuánto? ¿Dónde? Bao nhiêu vậy? 900 peso. Así mi corazón. Nhìn này con yêu, thích không nào? Cô thấy thằng bé sẽ trở thành nhạc sĩ giống như là ông nội của em vậy Không đâu, nó sẽ trở thành cầu thủ bóng đá tham dự vào World Cup chứ Đó là giấc mơ của anh, anh yêu ạ à. Nhưng tất nhiên, anh là bố nó Ai đã mua cho nó quả banh đầu tiên nào Là anh Bà mẹ thích món này ăn không con Tomás, amor. Tranquila, mujer. Kiệt con đi đâu vậy Bình tĩnh với em à Thằng bé không sao đâu Dạ vui, dạ vui hay consuelo en esta tierra sin tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo Este castigo, Te Thành thật chi buồn. Tôi đã tiếc vì sự mất, mất mát của Những gì nhóm FARC, tôi sẽ bắt họ trả nếu như cậu muốn. Cậu hiểu chứ Nếu như cậu muốn Te juro por mi Dios que mi alma es Chào buổi sáng, chào buổi sáng Mọi việc thế nào rồi? Bọn tôi vừa nhận được sắc lệnh Có lẽ sẽ có một cuộc chiến tại Tattoo Tôi cần đến đó xem xét Nào, đi theo tôi, Son Tình hình tại Colombia như thế nào? Tình hình có chút biến chuyển, tuy nhiên vẫn còn rất nguy hiểm. Chúng ta đã cố gắng kiểm soát hết được tình hình, tuy nhiên điều này không phải là dễ. Vậy thì cái này sẽ làm cậu quan tâm. Nhiều quan một vụ nổ tại một khách sạn đã cướp đi một tính mạng. Của hai người đó chính là vợ con của một trung quý cảnh sát Colombia. Tôi cần cậu điều tra vụ việc này. Đã biết chúng đã chưa hả? Theo thông tin của nhóm FALC, tôi hiểu rồi. Chúng ta được biết nhóm khủng bố tại Colombia thường trú trú ngụ tại những nơi rừng sâu như thế này. Đây là nơi được xác định một tháng trước, còn vị trí này là mới hôm qua. Chúng ta sẽ phải xâm nhập vào đây. Vậy là chúng ta sẽ vào nơi rừng sâu này à? Chính xác, việc này đã được lên kế hoạch. Mọi người chuẩn bị chúng ta sẽ xuất vào sáng ngày mai. Nên nhớ không được chủ quan. Wait, wait, wait, you say tomorrow morning? Điền quên đọc tài liệu trước nha Lại đọc tài liệu nữa sao Cũng giống như các buổi cắm trại bên ngoài mà Không có lựa chọn nào đâu Chính xác nó nguy hiểm hơn gấp 10 lần Không phải chuyện đùa Có câu hỏi nào nữa không Chúng là lính biệt động mà Chính xác là lính đồng ngũ của phía kẻ thù Chúng tự lập nên một đội quân và đi đánh bơm các khu trong quân đội vì vậy chúng đã khá nổi trong ngụy trang Được rồi chứ Nhớ có mặt ngày mai lúc 7 giờ <coughs> Tôi xin phép xin trễ một chút Bởi vì tới nay tôi có việc quan trọng Hôm nay tôi chưa làm xong Vì vậy lý do được cấp chấp nhận Theo trí nhớ của tôi cho biết là chưa bao giờ có trường hợp ngoại lệ something about me almost tackling you to get you from ringing that bell at the end of Bud's <laughs> train. Okay? Who's dragged Như vậy cậu không được chấp nhận hiểu chứ. Hãy tuân theo mọi người đi. Được rồi. Ý anh là cả anh cũng không được ngoại lệ chứ gì. Tôi cũng giống anh thôi. Nghe thật là tức đi. Gặp lại các cậu nha. Oh, Tạm biệt đội trưởng. Các cậu sẽ được dẫn chuyển đến vùng đất theo tạo được 38 này của Colombia. Sau đó thì các cậu di chuyển đến đây. Có thể bọn chúng đang co cụm lại tại đây. Nhớ là phải đến bất ngờ. Sau đó quay về đi, thời điểm tập trung đi, máy bay sẽ chở sẵn. Chở sẵn ở đây. Nếu có gì phải báo ngay. Được rồi, nhớ sao mệnh lệnh đi. We are entering drop zone. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sắp đến địa điểm rồi. Sẵn sàng để chết. Green light, green light. Xuống đi Nhảy đưa đây cho tớ nè cẩn thận đi Get on. Chúng tôi đang bắt liên lạc. Có thông tin báo tôi ngay. Dân tôi ngay. Hi, Commander. Thiên gà chúng tôi chưa kết nối được. Chờ chút, có lẽ họ đang chuẩn bị. Thông tin cho chưa biết vị trí chính xác. US Embassy Liaison. Visuals coming up now, sir. Tôi bắt được liên lạc rồi thưa ngài. Có vẻ như họ đang trên thượng nguồn. Anh chắc chắn là chiến dịch này là đúng không? and you will devastate our anti-drug relations. CIA pulled up a name, Carlos Yên tâm đi, họ đều trải qua rất nhiều cuộc chiến rồi. Không có gì ngăn được chân họ đâu. He set up the factory bombings in Bogota, and he's got a handler. Mm. Codename, uh, Tôi không làm thì tên đầu sỏ của chúng là Deacon. Quan sát bên trái đi Có kẻ địch Con bảy, có chừng Chết rồi Cẩn thận đi đến lúc làm việc rồi Bend it in up. Repeat. Repeat. In up. Mm-hmm. Chắc họ đã vượt qua được rồi. Right, ah, looks like we're losing the satellite, sir. Tín hiệu bị diễu thưa ngài. Get it back. Kêu họ quay lại đi. Working on it, sir, trying Không kịp rồi thưa ngài. Find someone with another sat. Không thể thấy được. Kiểm tra ngay. Turn starboard. Chúng ta đi thẳng theo hướng 38 độ Nhớ cẩn thận dưới chân đi Chính là vị trí này, Kamin Còn lên trinh sát đi Tuân lệnh is on and recording. Đến nơi rồi. Cô đem từ trường đi Cắt từ dưới lên đi Báo lên Bọn mình chỉ làm hai Một dòng qua trái Một dòng qua phải Để tôi kiểm tra đã Có tổng cộng là năm máy quét Để xem đầu Có bốn khu chính e Có dễ được canh gác còn thông tin gì không? Bên trong có 25 trường hợp Bên ngoài có hai gã Có trang bị vũ khí Mở được rồi Cẩn thận, vào đi Được rồi Gì có chừng Có gã gần cậu đó Stingray Echo, watch your six. Tuyệt vời, con sắp được hưởng nước trời rồi We're Cô đến khu vực 17 đi, được. Tôi sẽ theo sau. Là thuốc viện, chúng sẽ được chuyển tới dùng giáp tranh của Colombia. Hay lắm, một vụ lớn đi. Tôi bắt kẹt rồi. Bằng chiếc máu khung hành chính đồng quá. Có lối nào ra không? Alvaro, hôm sau chúng đi tới chỗ 25 cái thùng, cậu đừng lo. Được rồi, tôi sẽ giải quyết chúng trước selva. Pero yo no soy uno de esos. Yo no soy Đến lúc phải kết thúc bạo động, kết thúc giết chóc. Chúng đã tiến Tây Ban Nha. Xem ra chúng đang họp hội nghị gì đó. Không thể để lịch sử bị quên lãng được. Chúng nói gì đó đến lịch sử, tôi chỉ biết thế thôi. Sao chúng ta có thể nghe mãi tiếng ầm ĩ của súng đạn được? Cái tuần đó tôi thấy toàn là dầu 15 thùng dầu thô Chúng chắc là dùng mục đích chạy động cơ Cả hai chuyến tiến Những kẻ chiến đấu đến ngày xét xử Y la guerra sứ mệnh của hòa bình moving in from the jungle. Trước tiên, có một bọn cướp đang đến tình hình thay đổi Ra khỏi đất đây thôi dispararon debe salir. ¡Me sacuran el perímetro! Của người Mỹ này đang mở ra ngoài Oh Đội một Tôi bị tấn công rồi Đội một ah, ah. Tôi bị tấn công rồi ah. some cover! Đi mau đi mau He's not breathing. Who are these assholes? Nhanh lên bọn chúng đang đuổi theo kìa Không còn thời gian đâu Phải đánh lạc hướng bọn chúng thôi Chết tiệt Ta mất bản đồ rồi Không ai được đi đâu cả Đi đâu rồi Chết tiệt Ta không ngờ được Được rồi Giờ chỗ này nghe đi Mau lên Tiếp tục đi Báo lên phải Không được rồi, đi thôi Hắn còn sống Đưa hắn vào bất cứ đồ đạc của hắn về căn cứ Bảo vệ xung quanh Các cậu theo tôi ¡Vámonos! Chết tiệt thật, chúng ta vừa làm cái quá gì vậy Còn đỡ hơn là bị giết Tôi vừa bỏ rơi Kevin rồi Trước tiên phải đến chỗ tập kết đã Chết tiệt bọn chúng Đi ban lên thôi com. Tôi nghe tiếng nhưng mà tiếng này băng da. Vậy làm sao đi? Ta phải coi là cho cũ. Kiểm tra băng thu hình từ máy camera của bọn chúng đi Tuyệt lắm Chính xác là thứ ta cần Là Sương Có vẻ thiện chiến hơn là tôi đã đưa họ Tìm những người còn lại đi Trên xe kia kìa, chết tiệt Hắn vào xe rồi oh, Chúng ta theo dấu chúng đi Ý hay đi kiếm định đâu vậy Bọn ta đang ở đây hắn hướng này Có lẽ chúng đang về căn cứ Vậy chúng ta phải chạy đường với chúng Được Tôi không sợ đâu Tốt Đi tôi đọc Có gì không hả? Chẳng có tín hiệu nào từ bọn họ Điện thoại hay tín hiệu hay bất cứ gì Xin lỗi thưa ngài không có tín hiệu gì cho thấy Họ quay lại đã 8 tiếng trôi qua rồi uh, Giữ tất cả mọi thứ cả bản lên đi Có lẽ là có lúc ta cần tới Ta không có thông tin Có lẽ có tai nạn gì rồi chứ? Cô đó có gì vậy Thông tin vừa cho biết được một quân đội Colombia đã mở một đợt tấn công càn quét khu rừng nhiệt đới that the incident involves the assassination of high-level officials of both the FARC and Colombian Army. Tàu tấn của nước này đã phá được một tổ chức lớn buôn bán ma túy, gọi tên là FA, FLA. Có một ngôi làng. Không có gì đâu. Để tôi nhờ kiểm tra Tôi sẽ ở ngoài này please. Go, go, go. Đi, báo lên. Hey, Này bọn chúng tới đây. Đi mau lên. rush hour. Operadora. Sí, sí, hola, hola. Sir, you got a call here. It's collect. Chúng ta có điện thoại, nhưng đã lắm. Hello. Alo. Tôi Romeo thuộc biệt đội 17. Xin được nói chuyện. Romeo Alpha Stingray. Được rồi, tôi muốn chắc chắn hơn, hãy nói bật mã ra nghe nào. Trời cho nguy hiểm, không thử. Chúng tôi bị bọn quân đội Colombia tấn công, chết tiệt, bao nhiêu người còn sống vậy? Đợi chút. tắt đường dây, chỉ mình tôi nghe thôi. Được rồi, Sơn. Vậy giờ sao rồi? Chúng tôi đã cố gắng, bọn họ đã tóm được Kevin. Cảnh xác nhận có bao nhiêu người còn sống? Còn ba người. Hiện tại Can đang ở đâu? Uh, tôi đang theo bọn nó để cứu Kevin. Can không được quay lại đó. Quá nguy hiểm. Hãy trở về ngay theo lệnh. Nhưng còn Kevin... Không còn việc của anh ở đó nữa. Về ngay. Tôi đã mất hai đồng đội rồi Tôi không muốn mất thêm nữa Anh nghe rõ chưa Chân thưa ngài Anh tìm cách đến vị trí 190 Chúng tôi sẽ đợi đó Cử nghe được thăng đến đi Sao rồi không có kết quả đi thôi Đừng để hắn như thế chứ, đồ ngu Trở tay hắn phía sau để hắn không bỏ trốn được Đưa hắn vào phòng đi Making you a star. Giờ bắt đầu nào Smile for the camera. You and your friends made quite a mess. Bạn của mày sẽ được nhìn thấy mày. So who Vậy thế, hãy diễn cảm đi. I'm looking for... Được rồi. Ta tên Kevin. Netflix. Canada, chúng ta dò được tầng sóng rồi. Phóng to lên Low thermal. Là họ đi. Bọn họ đang ở đâu gì? Chết tiệt thật. Nhanh lên, họ sắp tới rồi. Nếu cô đang ở đâu? Giờ giây nữa tôi đến chỗ tập kết rồi. Chúng ta thấy họ rồi Chúng ta có vấn đề Không đâu Đây đèn gió lớn quá Cậu tìm cách càng nhanh càng tốt What? But we have them on site. They're right here. Nhanh lên, nhanh lên đầu. Chết tiệt. Bọn chúng. Nhanh lên đi. Nhanh lên. Cứ bắn gì vậy? Sao đã bắn đi? Bọn chúng đã phong tỏa rồi. Ai? Lính Colombia. Cái quái gì vậy? Đi lên yenilediği chưa? You best talk fast. Cứ biết việc này là sao không? Ông luôn thích làm theo ý mình mà. Có gì làm cho hai người tôi gặp nguy hiểm đi. Có thật sự nghĩ cái gì hả? Tôi đang nghĩ ông nên sáng suốt. Bọn họ đang muốn là một vùng đất tự trị. Ít nhất cho đến lúc này họ đang chống lại nước Mỹ. Theo những thông tin vừa nhận được, một đoạn băng ghi hình từ Colombia đã được phát trên sóng truyền hình quân đội. Đây là camera của chúng ta. Và thông tin họ cung cấp những gì mà bọn họ triệt phá chính do những quân đội Mỹ đứng đầu. Và đây là một đoạn băng ghi hình kẻ đã thực hiện hành vi này. Và có thể nói đó đang trở thành một cuộc chấn động tại đất nước này. Thế đi, các nhân viên của ông đã không thể kiểm soát được tình hình. Không, tôi biết được đến của tôi. Điều này không đúng, không phải sự thật. Carl Dobbs, CIA. Chúng tôi từ CIA, thế ngài, ngài có thể đi cùng chúng tôi được không? Tôi không có nghĩa vụ phải theo công. Chúng tôi đã được lệnh của tòa án, vì vậy, từ quý vị, nơi này đã bị phong tỏa toàn bộ. Are there any questions? Còn câu hỏi nào không? xin lỗi Đã không nói sớm là bữa tối Không được chuẩn bị Chúng tôi chỉ có thế này thôi Ông là ai hả? Ông cùng hội với họ không? Không Ông ở trong quân đội à? Chính các cười đã giết vợ và con tôi Ông dùng quân đội để trả thù lại Chính xác thì chính xác các người đã hỗ trợ tiền Cho bọn chúng để chống lại đất nước chúng tôi Ábreme. be tempting. Let's secure the site. Kiếm được gì không? Everyone went home for the night. Xem cậu cũng không tệ. Nếu ở nhà tớ sẽ chẳng mó tới bộ đồ thế này đâu. Tại sao họ lại bắt Kevin chứ? Dù gì hắn cũng có mục đích. Xem ông ta nói gì kìa. Oh, Su misión es evitar que continúen las pláticas de paz entre el gobierno de nuestra Colombia y las FARC. Họ nói chính những lính Mỹ đã thực hiện các hành vi mua bán và trao đổi ma túy. Mẹ kiếp, cái gói gì vậy? Đó chính là lý do tại sao chúng cần Kevin. Chính vì điều này, chính phủ Colombia đòi nước Mỹ phải trao trả quyền tự do dân chủ cho Colombia. Chúng ta không thể ngăn chặn được làn sóng bạo động đang oh, xảy ra. Tại sao chứ? Nhờ Mỹ mà họ mới được thế này. Chẳng phải là Kevin sao? Tôi thấy rồi, cái tốt nhất là phải giải thoát được cho cậu ấy. Thử mở radio lên xem, để tớ. Chết tiệt, nghe chẳng rõ gì cả. Cố gắng đi. Maserati, Ferrari. Chỉ có đời Ferrari. Whoa, whoa, whoa, whoa, wait. This guy. khoan đã. Nhìn đi. Gái này đi. Tôi biết kẻ nào đã thực hiện hành động này Sự thật là ta không thể làm gì Nhưng cô là người có quyền ở đây Hãy nghe tôi Ta cần làm rõ sự thật này Không phải lúc này đâu, thôi đâu Đây là một tình trạng khẩn cấp đi Tôi nhờ cô giúp mà Cortana. Yeah, I had to call your wife to get your number. Xin chào, tôi là Cindy. Là anh à. Okay? Mọi người ổn cả đấy chứ? What's your status? Well, get everybody Chẳng ai báo với về chuyện gì sao? You know we didn't do this. You're being hurt to dry. Tôi biết các cậu mà. Tôi hiểu các cậu không làm gì cả. Hmm. Chính bọn họ đã bắn. Không phải chúng tôi. Tốt lắm. Tôi chỉ cần điều đó. Tôi cũng đang gặp khó khăn. Bọn họ đang chiếm vào văn phòng của tôi Tôi hiểu mà Bọn họ luôn thế đi Chết tiệt, dưới này là các anh vẫn ổn Tôi cần các cậu hoạt động lúc này Chính xác ông muốn sao Trước hết cậu muốn gì Tôi cần theo dõi qua radio về cabin Được rồi, tôi hiểu Es algo. Mira. Sao rồi? Chỉ huy, chúng tôi tìm thấy khu vực chiếc xe jeep. Không có dấu hiệu của bọn chúng. Theo tôi tìm thấy thì bọn chúng ở phía đông, theo tọa độ 25 về hướng Tây Bắc. Chết tiệt, chúng canh phòng cẩn mật quá. Ah, chúng ta phải qua được ở đó. Không biết Kevin ở đâu nữa. Thấy cái gì không? Hình như kia có cái gì đó. Tôi thấy rồi. Có dấu hiệu Khá lắm anh bạn Có hai tên ở trên mái nhà Và khoảng 5 tên ở dưới Enferma! Enferma! Atrás! Dale atrás! gringo, ¿Dónde está mi gear? Where's my gear? Đứa gì thế Bơm trên xe thế này Là bọn chúng đó Báo động mau Tóc gì? Dương cầm đại cộng, máu lên đi. Đi thôi nào. Attention, yes, salon. This thing got seatbelts? Six fighters! Come on! Gardez-vous, voyons! sure you're all right? Chuyện quá gì vậy? Sao dừng ở đây chứ? Chúng ta biết phải làm gì ở đây rồi. Đừng lo, ta phải đi thôi. Nhưng đi đâu mới được? Tìm bạn đi chứ. nghe xem Được rồi, được rồi, được rồi mà ah. Anh muốn gì? Nói xem Chuyện quá gì xảy ra không? Nếu như không, tao sẽ bắn đó Mày hiểu chứ? Tôi hiểu Vậy chuyện với mọi người là sao? Có phải đây là một cái bẫy đúng không? Chính xác thì tôi không làm thế. Nhưng chính bọn họ đã có ý thế. There are people in my government who want to see the U.S. out, completely out of South America. Well, then we need to do something about that. Ah. Who are the shooters? Vậy thật ra là sao? Ai đứng sau chuyện này? Chuyện này không phải thẩm quyền của tôi. Tôi không có ý kiến gì cả. We were set up, and you have to tell the media that. Cái gì cơ? Tôi biết là ông biết. Tôi đã xem báo cáo. Chính xác thì tôi phải chơi trò khăm thôi. Giờ thì bọn chuyện đã rồi. Đã quá trễ rồi. Nếu như cậu muốn biết ai Cho tôi số của cậu I'm gonna give you a number. You find anything. Khi tôi biết thông tin gì, tôi sẽ gọi lại cho cậu. It's the only thing that can stop this. Vámonos! Enseguida! Oh, Chết tiệt cái mùi như thế này Không sao đâu Chuyện gì cũng bỏ nó đi mà Xin lỗi nha uh, Cậu có tìm được thông tin gì không Chẳng được gì Hắn ta bảo hắn không biết Kevin Còn trong đó cậu từng được gì Tôi chỉ biết là bọn họ dựng lên chuyện này Để Hồng du khống cho nước Mỹ thôi Còn gì nữa không có lẽ họ sẽ dấy lên làn sóng chống Mỹ lan rộng. Đó là ý kiến rất là hay đi. Cậu có muốn quyền lợi của mình không? Yeah. Dân. Vâng. Ta phải làm gì đó. Đúng, ta phải làm gì. Tốt hơn là tìm đường ra khỏi chỗ này trước đã. Let's 4. Chết tiệt thật, bọn Colombia đang đòi yêu sách với chính phủ về việc bồi thường thiệt hại. Tôi chỉ lo về lính của tôi lúc này thôi. Cách duy nhất lúc này là qua mặt xe da thôi. Không còn cách khác đâu. Để tôi tính đã. Stop! Chúng tôi cần ngay trực thăng để đưa họ về ngay lúc này. Chúng tôi sẽ làm. Được thôi, ngay khi tôi kiểm tra toàn bộ sự việc về họ, có dính dáng. Ông không thể làm thế, chuyện này là hoàn toàn đúng gì rất có thể bọn họ là kẻ đã vận chuyển các chất ma túy ở Colombia. Ông không thể làm thế được. Tôi cam đoan họ không thể là thực hiện việc này. Họ có gia đình và con cái. Ông không thể làm thế. Tôi hoàn toàn có quyền và bọn họ phải tuân theo tôi. Nhưng tôi thì không. Trong tình trạng này tôi vẫn là kẻ đứng đầu ở đây. Ông có thể đi được rồi. Ông mới nhớ cảnh chính xác điều ông nói đó. Chính xác ông còn nói chuyện gì nữa chứ? Còn ông, Commander, hãy coi chừng tôi. And I'd advise you to back off. Kevin, let me ask you, that fence is wired and hot. And... Có dòng điện cao thế ở đó. Cậu nghĩ ta sẽ coi được đó sao? Tớ sẽ thử. Cũng dễ thôi bà. Cái quá dễ kêu vậy. Nhìn thử xem. Xem như văn phòng chính. Còn bên trong kia hả? Hình như là không có căn phòng hay sao ấy. Wait a minute. Dạ. Là cái giếng à Có lẽ thế Tại sao thế hả Ta cần kiểm tra một chút chứ Ta có thể vào bằng đường đó Ta cũng nghĩ vậy Không All the air we got. You guys know enough air? Đi, coi chừng Giật dây nếu có gặp gì rắc rối nha. Hãy coi chừng Only easy day was yesterday. Yeah. Cậu sao kia? Tới thì lối này. got anything. Cậu chú tôi chắc có chuyện gì với Sen rồi Đừng nói nữa Tôi cũng biết chứ ta làm được rồi Được rồi Sẵn sàng chưa? momencie. Có chuyện gì ở đó gì Vì sợ đây dơ quá để bị nghẹn máy lọc Nào mật mã Cố lên chứ Chết tiệt Hắn nhắm máy rồi Giữ tới một tay đi Coi chừng bên ngoài đi Got him. Good, check Cái tiền Chẳng có giữ đây cả Cố lên đi Chẳng làm được gì hết Có gì cơ Không được sao Mẹ kiếp Chúng về rồi Ta phải đi thôi Đi mau Giữ lấy Mở cổng ra mau Đứng sang đi Cậu cái bắn tỉa Hay lắm, làm việc tốt lắm Chuyện quán quỷ gì xảy ra vậy? Sao chúng tôi ra khỏi trò chơi này đi? Uh, Hỏi họ là khi nào ta được về nhà? Cậu cũng biết tình hình tôi mà. Vậy còn chúng tôi thì sao? Đợi tôi một chút đã. Xin nào. Quả bom ở Colombia đã giết không những trẻ em, còn phụ nữ, và đó là người thân của một đứa tên là Antero. Phải, chính người ông nói lúc trước không? Chính xác là thế. Tôi không ngờ mọi việc lại đi xa đến vậy. Nhớ rằng những gì cậu nhìn, cậu thấy đều là những giá trị thật sự. Tôi đã từng huấn luyện họ. Vì vậy, họ sẽ không từ bỏ ý định giết cậu đâu. Anh ta để quả bơm đó do chúng ta giật dây thực hiện. Tôi sẽ cố để các cầu thoát khỏi Colombia. Cậu cố gắng đến được biên giới Tola thì đến lúc kết thúc rồi. Tôi không thể nói chuyện với cậu được nữa. Tôi có thể lấy điện thoại của anh được không? Ông có thể, nhưng tôi nói trước. Ông sẽ không thu được kết quả gì đâu. Và ông sẽ phải nói chuyện với Nhà Trắng. Xin lỗi, Nhớ tin tôi Chính xác tôi hoàn toàn hiểu không Sao rồi hả Ta phải chơi tới cùng trò này Cảm ơn cô All right. Shut it down. All right, mission walkthrough. Split up in the jungle. Chúng ta lại phải vượt qua khu rừng này nữa. Greg had the overwatch. Chúng ta xem là trước đã. Greg radioed in to our positions. Chúng ta đã làm theo kế hoạch, đúng chi tiết, right. đúng không nào? Greg saw the black hats coming. Greg was watching the base through the Spectra. Yeah? Which wasn't with our gear in the barn, right? No, it wasn't. Oh, God. Vậy chuyện gì xảy ra? Yeah, would have got everything. Phải, tôi cũng đang nghi ngờ đi. Uh, bad guys. Yeah. Gear up. See? have proof. Mọi việc sao rồi? Are you absolutely sure? Hoàn toàn ổn cả. Everything the world needs to know to know that we didn't do Ông chắc là làm theo lời tôi nói. Excellent. Chính xác mà. Where can we meet? Nếu thế ông sẽ được hưởng quyền của mình. 1700 hours. Okay, I will be there. Được rồi, tôi sẽ đến đó. Tôi muốn chắc là anh phải giữ lời. Nếu không, tôi không đảm bảo mọi việc suôn sẻ đâu. Được rồi, hy vọng là thế. Tiếp tục đi. Chúng có thể ở đây. rời đi đây Chúng ta còn bao lâu Khoảng một tiếng oh, Chết tiệt các cậu Ta có khách Cái gì cơ Đằng kia Mẹ kiếp Lại là chúng sao Chỉ còn một cách duy nhất là ra khỏi đây Ta không thể để lỡ cơ hội được Không còn cách nào khác đâu Cậu giữ cái kỹ này đi Nghĩ kỹ đi nhé, được rồi Ta phải cứu thôi Cậu biết cậu nói câu này bao lần rồi không Vì ta là anh em mà Được rồi Rambo. Tao cũng thích chơi trò này lắm. Rafael, Dario, muévese hacia el río. Me copian. Dario, Rafael, me copian. Ya me copian. Giết tao đi Mày là đồ khốn Mày muốn trả thù cho vợ con mày hả Được lắm Giờ đến lúc rồi Chết tiệt Lũ chúng mày Giết tao đi Không tao sẽ giết mày đó Đứng yên đó General Velez Carter Ông đến làm gì? Nếu làm gì cho tôi, tôi sẽ tha cho các anh. Cái gì? Các anh bạn Và các anh quay lại Mỹ Cũng đâu có đường thoát nào đâu Cách tốt nhất là theo tôi Về những người đã hy sinh Ở khu trại đó thì sao Những người ở đó đều là anh hùng Chết tiệt Ông lừa chúng tôi Những người bạn của tôi Bọn tôi không biết họ Căn cậu dẫn họ đi Nếu họ không chịu Gài bơm vào Coi như là họ bị trúng bơm Chết tiệt vào Alvaro Chuyện này không đúng Thật sự người Mỹ không đặt bơm vào tòa nhà đó Mà chính là ông Là định vu khống đó hả Giết hắn đi Không chính là hắn Hắn đã dùng anh như quân cờ Có phải không you. Chính là ông mà My wife. Vợ tôi My son. Con trai tôi Họ đã chết vì Colombia thôi together. Họ đã được ở cùng nhau Ông đã giết no. họ Không Bọn Mỹ mới giết họ Chính bọn Mỹ là kẻ đứng sau điều này Giờ giờ chúng ta đã thắng vì chúng ta đã chiếm lĩnh được vùng đất chúng ta Chúng ta sẽ ngự trị tại nơi này Và anh cũng thấy tự hào về điều này chứ Không ai có thể ngăn cản được chúng ta nữa Ah! <laughs> Ông có biết một người lính phải làm gì không? Phải chết cho đất nước Colombia à? Cô dâm đã chết vì đất nước Thấy đủ rồi Cái này quan trọng lắm đấy Những chàng trai dũng cảm đã hy sinh vì lợi ích của nước Mỹ để được tặng thưởng quân chương. Họ đứng bên cạnh đất nước, cống hiến sức mình cho đất nước và phục vụ như những người anh hùng. I am that man. Seal Creed.